Kính thưa đại chúng, câu hỏi từ nick Facebook của bạn Ngọc Mai. Bạn hỏi rằng, Kính Bạch Thầy, vợ chồng con đã quy y tam bảo tại chùa ở quê, nên ngày rằm vào mùng một, con thường gửi hoa quả về và nhờ mẹ con ra chùa ở quê để dâng lễ hộ. Thưa Thầy, chúng con làm như vậy có được không? Và có được hưởng phước báu gì không ạ? À? Con kính xin Thầy à, trả lời giúp con, con xin cảm ơn Thầy. À, như vậy là bạn Ngọc Mai bạn hỏi rằng cái việc này gọi là cái việc dâng lễ hộ <laughs> thì mình có phước báo gì không? À, Thầy tin rằng đa phần cái này Phật tử của chúng ta ở đây cũng đã biết cách trả lời rồi, đúng không? Và chắc là Thầy nghĩ là sẽ trả lời đúng đấy. Thì trước hết, ấy, Thầy xin chia sẻ với đại chúng thế này. Chúng ta biết được cái việc phúc báu của cái việc cúng dường á, nó sẽ sinh ra từ ba cái nguồn. Cái nguồn thứ nhất là người dân cúng, là cái người bố thí đấy, cái người bỏ tài vật ra để cúng dường. Nhé. Cái nguồn thứ hai là từ vật phẩm cúng dường. Cái nguồn thứ ba là cái người thọ nhận sự cúng dường đó, gọi là người thí, vật thí và người nhận thí. Phước báo nó chỉ sinh từ ba cái chỗ này thôi, không có ai ở đâu chen vào cả. Đúng không đại chúng? Chỉ có ba chỗ này thôi trong cái quan hệ cúng dường hay là bố thí nó chỉ có ba người thôi một là người cho hai là vật cho ba là người nhận chỉ có ba cái thành phần này thôi thì phúc báu sinh ra cũng chỉ ở trong ba cái này thôi không có ai chen vào ông trời nào chen vào ông thần nào chen vào cũng không chen được thì thứ nhất ý, phúc báu từ cái người bố thí hay người cho hay người dân cúng người dân cúng này tâm có trí thành hay không, có cung kính hay không, có thanh tịnh hay không, có hoan hỷ hay không. À, hay là tâm thì lại không thành kính mà lại vừa cúng vừa tiếc, cúng mang tính chất giống như là thí cùi ấy, phải không? Cái thừa đồ thừa không dùng được thì đem cho, cái đồ mình không quý nữa đem cho, cái đồ mình dùng chán rồi mình mới đem thí, đem cho. Nó khác nhau. Cái người ta cúng nhờ cái đồ này người ta rất là quý, người ta rất là kính, cái này rất là tốt, rất là hay, người ta đem với cả lòng thành kính người ta dâng cúng. Đấy là cúng dường với tâm thành kính mà lại hoan hỉ cúng dường. Có, có người cúng xong lại tiếc. <laughs> Ờ, bắt đầu cúng cúng xong khỏi tay mình cái lại tiếc, ừ, giá cái này để nhà mình dùng hay cho con mình dùng thì <laughs> thì có khi lại đỡ. Đó, thưa đại chúng không phải không có những cái tâm ấy đâu nhiều thứ ở cái người cúng này nó xảy ra lắm phải không? Ừ. Đi cúng thì lại lựa lựa trong cái mớ hoa quả này thì quả chuối nào thâm nhất, đen nhất thì đem đến chùa cúng, quả nào ngon để đến cho con mình ăn chứ tội gì. Ví dụ thế, ừ. nhiều thứ lắm thưa đại chúng. Đó. Thế cho nên phước báu khác nhau. nhà Chúng ta nhớ cái câu chuyện mà hai vợ chồng mà nhàn ăn mày đấy có mỗi cái khố thôi. Nè. Chồng mà đi ăn xin ấy, thì chồng mặc vợ ở nhà ở chuồng, ở trong cái lều ở chuồng vợ mà đi xin thì vợ mặc mà chồng nhà ở chuồng thì hai vợ chồng này sau khi được nghe phong phanh người ta nói đây là quả báo kiếp trước keo kiệt không bố thí không cúng dường cho nên kiếp này nghèo khổ thì ông bà quyết định thôi mình phải bố thí thôi mà bây giờ nhìn trong cái lều nhà mình này có cái gì để bố thí đâu chả nhẽ nó rút máy <laughs> lều bố thí không được chui ở đâu nhìn đi nhìn lại có mỗi cái khố này thôi nên hôm ấy hai ông bà quyết định thôi thôi rồi bố thí cái khố này cúng dường đi rồi thì sau thế nào hãy tính sau thế đúng hôm ấy ngài an an đi khất thực qua đấy đi qua cái khe cửa nhà ông ấy hai ông bà quyết định là thôi cởi cái khố này ra cúng dường cho ngài vải ngày xưa quý lắm thưa đại chúng vải vóc cái thời xưa quý lắm không phải như mình bây giờ thế là à, bây giờ thì cởi ra rồi thì làm gì có áo quần gì cho nên hai ông bà cứ phải đứng trong nhà mới cầm cái que mới đưa ra ngoài qua khe cửa bạch tôn giả là chúng con xin cúng ngài cái tấm vải này <laughs> thế thì tôn giả ngang nhiên mà thế xong ông không ra đây bảo thưa tôn giả nhà chúng con con có mỗi cái miếng vải này thôi để che thân là chúng con lõa lồ thì con không <laughs> dám ra ngoài ạ à, xấu hổ cho ngài cứ nhận cho chúng con đấy thì ngài a nan thấy ông bà này thành tâm quá quá thành tâm người ta còn một cái tài sản duy nhất mặc dù nó không giá trị gì nhưng cả tâm thành tất cả của người ta Thế Ngài A nhận, mà Ngài Anan nghĩ mình nhận cái này cũng chưa xứng với cái tâm của người ta, mang về cúng cho Phật. Lúc ấy Đức Phật đang ở trong cung của vua Ba Tư Nặc. Ngài dâng lên, Ngài bạch Thế Tôn có vợ chồng nhà ông ăn mày nghèo này, còn mỗi cái khố cúng con thì con phải dâng cúng Phật chứ con không, <laughs> dám dùng cái khố này. Thế Đức Phật nhận cái khố đấy, ngay trước mặt vua Ba Tư Nặc á. Thế thì vua Hoa Tiêu Lạc mới hậu trời đất ơi sao trong đất nước mình ấy, chủ phú thế này mà vẫn còn có những cái gia đình nghèo khổ đến nỗi có mỗi một cái khổ. Thì đúng là quả phước của, của vợ chồng này phát sinh ngay. Khi mà thấy Đức Phật nhận cái khổ này từ tay Ngài A Nan và Ngài A Nan bạch lên câu chuyện của vợ chồng của ông già An Mày này, thì Đức Vua lập tức ra lệnh cho quân chúng về cùng coi như là khênh áo quần lụa là vàng ngọc đến tặng cho ông bà này. Đức Phật nói đấy là đấy mới chỉ là hoa báo thôi còn quả báo thì ông bà này còn rất nhiều phước báo nữa hết đời này còn sinh lên thiên ở trên trời bao nhiêu kiếp ở trên đấy hưởng thụ phúc báo rồi sau này lại được tái sinh xuống trần gian và lại còn được đi tu và đắc đạo nữa đấy thưa đại chúng đấy thì cũng chỉ là một cái vật cúng rất là đơn sơ thôi nhưng cả cái tâm thành của người ta đó hay là cái câu chuyện bà già nghèo đi xin ăn ấy, được mấy đồng mua dầu về cúng phật đấy mà cái đèn ấy đốt suốt cả đêm không bao giờ tắt gió gì thổi cũng không tắt là do cái tâm thành của người ta cho nên chúng ta biết phúc báu đầu tiên sinh ra từ tâm của người cúng dường là cái thành phần thứ nhất nó hết sức quan trọng cho nên chúng ta đến cúng dường với tam bảo cái gì chúng ta với tất cả tâm thanh tịnh thành kính trong chân thành ờ. và với cái tâm mà vì phật pháp nữa thì nó lại càng rộng lớn càng lớn ờ chứ không phải con cúng để cho con mong cái này cho con được giàu cho thì nó vẫn nhỏ cái tâm này tâm bị đóng khung rồi ví dụ cúng dường tam bảo mong cho tam bảo được trường tồn cúng dường chúng tăng mong cho chúng tăng có đủ sức khỏe để tu tập để chứng thánh quả để độ vô lượng chúng sinh thì phước mình nó lại nhân lên nó là như vậy chúng ta phải tư duy được cái tư duy đó nghe không <laughs> đó, đó cũng ví dụ chúng ta cũng đi hiến máu nhưng chúng ta đi hiến máu cũng chỉ, chỉ nghĩ là ôi rồi hiến mấy cái đi máu này hiến ta đi hiến máu để cho có máu mới cho ta khỏe lên có nhiều người chỉ nghĩ thế thôi ờ, vì nghe người ta bảo đi hiến máu là mình khỏe lên sẽ có máu mới nó sản sinh ra thế là do mình muốn có khỏe lên cho mình đi hiến máu thì phước báu nó rất ít nhưng ta đi hiến máu là thật sự ta nghĩ đây là một sự hy sinh thật sự đây là để cho ta mong cứu được mạng sống của người mong cho nhiều người được thoát khổ và mong cho mọi người được an vui và ta đi hiến máu này vì cái tâm muốn xả thí cái thân này biết cái thân này là cái thân tạm bợ cái thân này là cái thân trước sau nó cũng phải chết trước sau nó cũng thành đất nó cũng thối rữa ra bây giờ không bố thí đi thì sau này phí sau này là cái xác chết có cho không ai nhận có đúng không đại chúng <laughs> lúc sống này cho người ta còn quý chứ và mai mốt cái xác chết đấy có ai dám ra đấy mà xin không? cho nên người ta bảo là cái đầu người ấy không quý bằng cái thủ lợn là thế thưa đại chúng đúng không đấy, bây giờ cứ bảo mang cái đầu người ra chợ bán có ai mua đâu <laughs> nhưng mà đầu lợn khối người mua đó. người mà chết rồi thì chả còn giá trị gì nên cho nên là ngay lúc sống này ta biết bố thí ta biết à, xả cái thân này phát nguyện như vậy, cái phước nó rất lớn. Hay lại vì phát nguyện Bồ Đề mà chúng ta hiến máu thì phước báu lại lớn nữa và cái đấy nó còn dẫn chúng ta sau này để chúng ta thành tựu đạo quả Bồ Đề. Cho đại chúng thấy không? Cho nên nếu không học Phật Pháp làm sao biết? Cùng nắm chỉ nghĩ hiến máu là hiến máu hay là hiến máu để cho mình có máu mới cho nó khỏe. Đấy. Làm sao được những cái phước kia? Đấy, cho nên đại chúng mới thấy Đức Phật nói là cũng là hành pháp thực hành pháp nhưng mà trong phật pháp thì được lợi ích vô lượng luôn các phật tử đi hiến máu mà thực hành giống như thầy vừa hướng dẫn thì phước báo mình nó trổ ra vô lượng luôn cũng việc hiến cũng tần đấy cc máu mấy trăm cc máu nhưng mà phước báo mình chỉ một tí tẹo thôi à, còn người ta biết phật pháp người ta được học pháp thì phước người ta nó tăng lên gấp bội phần khác nhau đó, cho nên chính Phật Pháp là đem lại lợi ích cho chúng ta là chỗ đó. Đấy là cái thành phần thứ nhất sinh ra phước báo là người cúng dường, người bố thí. Cái thành phần thứ hai đó là vật thí. Cái vật thí của chúng ta dâng cúng đến, tam bảo chúng ta vật thí ấy có khả ý, khả ái không? Có phù hợp không? À, ví dụ chúng ta lại mang rượu đến cúng cho các sư, đây là không phù hợp. <laughs> các thầy có được uống rượu đâu năm giới không được uống rượu mà. thầy đã biết rồi có cụ phật tử con đi nước ngoài về có chai rượu ngon lắm ờ, hôm là hí hưởng gói ghém mang con bạch thầy con có chai rượu ngon quý lắm cúng thầy <laughs> mà thầy bảo thầy có uống rượu đâu cụ ơi <laughs> cụ hơi buồn tí nhưng mà thầy phải nói thật thầy không uống rượu đó đấy gọi là cúng dường vật phẩm mà không phù hợp không khả ý nha à, ví dụ đây mùa đông giá rét thế này à, chúng ta đến chùa chúng ta cúng cái mền cúng cái chăn cúng cái máy sưởi ví dụ thế là khả ý thì mình sau này mình sẽ được những điều khả ý cái phước báu ấy à lúc người ta mà cần nước thì mình lại không cúng nước wow. mình lại đi cúng muối cho người ta cần nước uống thì mình đi cúng muối <laughs> không khả ý không hợp đó thế cho nên là cúng dường vật khả ý khả ái và đúng chính pháp thì lại được phước báo những cái vật đó đó sinh ra phước báo cho mình mình được những điều như ý đó và cái thứ ba nữa là cái người nhận cúng người nhận cúng nhận vật phẩm cúng dường này đó là người có giới đúc tu hành có tinh tấn tu tập hay không người ấy có đang hướng đến ly tham đến đoạn dục không à, những người như thế thì phúc báu nó rất là lớn những người có tâm định tĩnh hay không thì phúc báo nó rất là lớn thế còn cúng cho cái người mà người ta phá giới phạm trai rồi là tham dục rồi là đủ thứ ăn chơi wow, cờ bạc rượu chè thì cúng những người ấy mình chả được phước bao nhiêu cả thưa đại chúng không có phước đâu rất ít nữa đó đấy nhá thì như vậy ở đây ấy, thầy nói về cái chỗ này tại sao thầy nói rộng một chút để chúng ta hiểu cái nguồn sinh phước của chúng ta trong kinh Đức Phật còn gọi là gì? Phước báu sáu phần đấy, nghe không? Thế thì ở đây bạn này bạn nói là bạn ấy gửi lễ vật về quê nhờ mẹ mang ra chùa dân cúng hộ thì bạn ấy có phước báu hay không? Có không đại chúng? Chắc chắn là có đúng không? Vỗ tay là có rồi. À. Đương nhiên thì bạn là người dân cúng phẩm vật của bạn ấy mà. Và nếu bạn ấy thành tâm và thanh tịnh và tâm rộng lớn, bạn vẫn có phước như thường nhé vẫn có phước như thường chẳng qua thì bạn nhờ mẹ bạn cũng giống như là cái cánh tay nối dài của bạn ấy thôi thế còn ở đây nó còn cái hay nữa nếu mẹ bạn ấy khi dâng phẩm vật giúp cho bạn ấy lên chùa mà mẹ bạn ấy lại sinh tâm tùy hỷ với con mình mà cũng lại sinh tâm thành kính với chúng tăng thì mẹ bạn cũng lại được phước nữa thưa đại chúng nha đó chứ không phải không được phước đâu nha yeah. Đấy. Vậy cho nên ở đây thì kết luận cái câu hỏi này là bạn ấy nhờ người dân cúng vẫn có phước như thường và phước nó phát sinh như vậy đấy. Nghe Cái người dân giúp lễ vật ấy cũng, cũng có thể sinh phước. Nếu người đấy biết tùy hỷ phước, người ấy có tâm thành kính thì vẫn sinh ra phước báo cả hai nhé.